cài đặt cần BLF bật nguồn thử cân bật đầu cân nhấn tương tự 0 T0 F1 nhấn B chọn bước nhảy 20 gram B F2 chọn số lẻ hai số lẻ B F3 chọn capacity cài vô 150 kg 1 150 kg B xác nhận F4 căn clip chọn căn clip một lần nhập tải căn clip nhấn U 20 kg quét điểm zero đặt tải nhưng xác nhận canh tiếp sau